Sắp sắp son môi em đánh ở đờ bên đây bảo anh yêu đứng lúc em thành lên phây ta cũng chơi thiết kế riêng em ngồi siêu xe rất duyên ba em bác sĩ mà em làm chủ công ty mỗi cô con gái nên đừng chiều chẳng hơn ai kiểu gì em không thích anh Một người vừa hiền lành hầu dội lại tính toán nhanh Bốn chữ ba bằng hai Yêu anh không thể sai Bao giờ sai ngoài kia làm sao sánh với anh được Nhà sao lại còn xinh em là cô gái vàng Mọi người gặp đều khen anh đẹp trai nhất làng Mình vừa hợp một đôi như dành cho em bác sĩ mà em làm chủ công ty mỗi cô con gái nên được chiều chẳng hơn ai chỉ cần em nói thích gì